từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ.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 sau sáu trong ngày gồm có sau tiếu hoàng sa, sáu mọi việc, sau nguyệt phá, sáu đối với xây dựng nhà cửa, sau hoang vu, sáu mọi việc, sau thiên tặc, sáu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sau nguyệt yếm đại họa, sáu đối với xuất hành, giá thú, sau phi ma sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sau ngũ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sau ly sàng, kỵ về cưới hỏi.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 Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy cuộc diện tương phá tác động nên công việc của người tuổi Tý không tốt. Đi làm hôm nay dễ bị đồng nghiệp đặt điều, nói xấu hoặc bị cấp trên làm khó, gặp khách hàng vô duyên, khó tính. Bạn chỉ nên tin vào bản thân mình, có kẻ ném đá giấu tay. Về mặt tình cảm, nhờ vào cuộc diện kim sinh thủy nên các bạn trẻ được người bạn đời yêu thương và chăm sóc. Đây cũng chính là hậu phương vững chắc để bạn có thể thực hiện được những ước mơ của mình người lớn tuổi thì con cháu ngoan ngoãn, hiếm khi phá phách. Thực thần trợ mệnh đem đến cho người tuổi Tý nhiều cơ hội kinh doanh. Bạn có tài chính khởi sắc, việc kinh doanh, buôn bán khá thuận lợi nhờ được lộc. Bạn vốn nhanh nhẹn và cư xử khéo léo nhưng vẫn chưa biết quản lý tiền bạc hiệu quả. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, chăm chỉ tập thể dục thể thao là cách bạn yêu thương mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy,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 anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 5, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Thiên ấn chiếu mệnh nên những bạn làm y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, ngành nghề tự do sẽ có một ngày bình yên, nhiều người may mắn hơn thì đạt được thành tích ngay trong ngày. Tuy nhiên làm việc phải mềm mỏng, nhẹ nhàng, không được cáu gắt, cứng nhắc. May mắn được cục diện ngũ hành tam hợp, tị dậu sửu nâng đỡ, nên tất cả các mối quan hệ của sửu trong ngày đều tốt. Bạn sống biết điều, không để ai thiệt thân, nên rất dễ thu hút được những người tốt bụng đến làm quen. Hy vọng sửu luôn phát huy được ưu điểm này. Cục diện thổ sinh kim là điểm lành dự báo đường tài lộc nhiều may mắn, đặc biệt là những người đang có ý định đề xuất được tăng lương hay lên vị trí mới. Tuổi này tự thân vận động bòn từng xu lẻ, nhưng may mắn trời Phật đã nhìn thấy sự cố gắng của bạn. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, bạn gặp vấn đề đau vai gáy khi ngồi quá lâu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, coi chừng sức khỏe của bạn đang có vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, bạn chưa nhận ra được điểm yếu của mình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 số 82. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, tím, xanh lá. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. Vâng, quý cô bác, anh chị kính mến. Trên đây là tử vi của tuổi Sửu trong ngày 16 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi ngày mới có chính tài chiếu mệnh, nên người tuổi dần hôm nay rất cần cù, chăm chỉ, thức khuya dậy sớm vì lo lắng cho công việc. Bạn làm việc rất minh bạch và liêm chính, được cấp trên coi trọng. Về chuyện tình cảm, vì kim khắc mộc, nên con giáp này dễ mâu thuẫn sâu sắc với những người trong gia đình mà nguyên nhân xuất phát từ lợi ích cá nhân. Người độc thân vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, bởi bạn cảm thấy đây chưa phải là lúc nên yêu đương. Ngày thứ năm này, điều con giáp tuổi dần phải lo lắng nhiều là về chuyện tiền bạc, kiếm không ra, nhưng đám đình, hội họp, trả nợ thì nhiều. Không thấy tiền vào mà chỉ thấy tiền ra, vất vả kiếm từng đồng nhưng mỗi lần chi tiền thì cực kỳ nhiều, rất xót ruột. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, bạn hãy tập hài lòng với những gì mình đang có. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, đừng cố gắng tỏ ra mình thừa năng lực. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, chuyện tình cảm của tuổi này không được tốt. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, chuyện tiền nong khiến cho tuổi này mệt mỏi. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, bạn hy vọng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Các chỉ số trong ngày Sự nghiệp, đánh giá,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 trên đây là tử vi của tuổi dần trong ngày 16 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Thiên tài chiếu mệnh nên tuổi Mão là những người có tài, dù làm công việc gì cũng nhanh nhẹn, khéo tạo dựng mối quan hệ làm ăn. Tuy nhiên con giáp này dễ thiên về sự hào nhoáng, ba hoa, nên cẩn thận có kẻ gian định bợ, làm hỏng việc trong ngày của bạn. Vận lâm ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mão dậu gây trở ngại, nên mối quan hệ giữa bạn với con cái hoặc anh em trong họ hàng chưa tốt, nhiều khi ức chế nhưng không thể nói ra. Trong lòng có nhiều tâm tư không biết tâm sự cùng ai, đôi khi mệt mỏi trong chính gia đình của mình. Vì trong ngày cũng gặp kim khắc mộc, nên người tuổi mão khi ra ngoài không nên nghe lời người khác mà rót tiền đầu tư linh tinh, kẻo mất cả trí lẫn trải. Đi đâu cũng nên bảo quản tư trang cá nhân kỹ càng, hôm nay không nên cho người khác vay mượn về tiền bạc hay mượn xe nhé. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Bạn tự chăm sóc cho bản thân mình là chính. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Tự lực cánh sinh, hiếm khi nhờ vào người khác. Tử vi tuổi kỷ mão,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 anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 5, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi cho thấy, bước sang ngày thứ năm này, người tuổi Thìn gặp được cục diện ngũ hành, Thìn dậu nhị hợp tương trợ nên rất thông minh, biết cách lập kế hoạch làm ăn. Bạn biết được rằng trên đời này chỉ nên dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất, bạn làm việc đặt cái tâm lên hàng đầu và coi trọng vấn đề đạo đức. Về mặt tình cảm, nhờ thổ sinh kim nên những bạn đang yêu cực kỳ ngọt ngào, bạn thấu hiểu cho sự bận rộn của nửa kia. Người có gia đình hay được người thân hỗ trợ và thông cảm, bạn luôn hết mình vì gia đình. Đường tài lộc có chính ấn tương trợ, vì người tuổi thìn không ham danh lợi, nên bạn chưa có ý chí cầu tiến thực sự. Bạn không phải là người bất tài, nhưng vì quá an phận thủ thường, lười cầu tiến vì sợ thất bại nên tài lộc hôm nay chưa thể bứt phá. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tài vận trong ngày vô cùng hanh thông. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, bản mệnh làm gì cũng đều có quý nhân tương trợ. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, bạn cứ mạnh dạn thể hiện bản thân đi nhé. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, nay bạn phải để tâm hơn tới sức khỏe. Tử vi tuổi nhâm thìn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 quý nhân phù trợ, dậu, tí. Vâng, quý cô bác, anh chị kính mến. Trên đây là tử vi của tuổi thìn trong ngày 16 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023, của tuổi tỵ. Trong ngày này, người tuổi tỵ được chính quan trợ vận, nên đối với những người đang thi cử, xin việc, làm quan sẽ gặp được nhiều thuận lợi. Mọi việc của người tuổi tỵ đang thuận lợi hơn khi mà con giáp này được phát huy ưu điểm của mình. Nhưng tình cảm thì ngược lại, vì hỏa khắc kim nên đôi khi tuổi này còn khá nóng tính. Bản mệnh đừng có kiểu sớm nắng chiều mưa nữa, làm như thế chỉ gây ảnh hưởng tới nhân duyên cũng như hòa khí trong gia đình. Tiền bạc may mắn nhờ tam hợp giúp đỡ, người tuổi tỵ rất chịu khó, nên có nguồn thu nhập vững vàng, không cần phải lo lắng những vấn đề về tài chính. Con giáp này đang nhận được sự ủng hộ của mọi người trong hôm nay. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, bạn cảm thấy bản thân luôn phải gồng gánh vất vả. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, hà cớ chi phải buồn vì một người không đáng. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, thứ sâu hơn biển chính là lòng người,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 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, nâu. Quý nhân phù trợ Sửu, Dậu, Thân. Vâng, quý cô bác, anh chị kính mến. Trên đây là tử vi của tuổi Tỵ trong ngày 16 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Tuổi ngọ hôm nay gặp thiên quan án ngữ nên đi làm phải cực kỳ cẩn thận, dễ xảy ra sai sót trong công việc hoặc gặp trục trặc bất ngờ. Hung tinh chiếu mệnh còn gây ra những mâu thuẫn với đồng nghiệp của con giáp này. Ngũ hành hỏa khắc kim nên con giáp này khá cô độc trong chuyện tình cảm. Người ấy không thấu hiểu cho nỗi vất vả của bạn. Người lớn tuổi vẫn phải bươn trải hàng ngày vì gia đình, lo lắng cho con cái, hiếm khi đầu óc được nhàn hạ. Ngày này, bản mệnh tuổi ngọ nên tham khảo ý kiến của những người thân thiết trước khi quyết định những công việc trọng đại, đặc biệt là chuyện liên quan đến tiền bạc. Những quyết định vội vàng mà bạn cố chấp đưa ra trong ngày đầu óc thiếu tỉnh táo có thể khiến bạn mất tiền. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Người không tốt thì không nên tiếc. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Chật vật một mình mãi cũng quen. Tử vi tuổi mậu ngọ,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 anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 5, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Bước sang ngày thứ năm này có thiên ấn chiếu mệnh, có lợi cho những người làm nghề tự do, y dược hoặc dịch vụ. An nên làm ra, không phải suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên tử vi nhắc nhở bạn hôm nay làm gì cũng nên đặt cái tâm của mình vào trong đó thì mới duy trì lâu dài được cục diện ngũ hành thổ sinh kim nên tình duyên cũng khá tươi sáng, đôi lứa càng hạnh phúc. Dù rằng cả hai vẫn còn nhiều cản trở nhưng tình cảm chân thành vẫn dành cho nhau. Đừng để ý người khác, chỉ cần lo chuyện trong nhà mình là được. Về vận trình tài lộc của người tuổi mùi trong ngày tương đối ổn định, không hao tốn nhiều. Con giáp này biết xoay sở kiếm tiền, không ngại khó khăn vất vả, nên có chút của ăn của để. Trong ngày còn có lộc tiền thưởng hay khoản thu phụ về túi. Câu quyết cho các tuổi mùi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 trên đây là tử vi của tuổi mùi trong ngày 16 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Trong ngày gặp kiếp tài chiếu mệnh, cảnh báo tuổi thân đi làm dễ bị ghét dù bạn chẳng làm việc gì có lỗi cả. Có đứa trước mặt vui vẻ, thân thiện nhưng sau lưng chỉ mong bạn thất bại, làm hỏng việc. Bạn không nên đặt lòng tin vào quá nhiều người, dù có thân thiết đến mức nào. May mắn, về mặt tình cảm nhờ tam hội tương trợ, nên con giáp này có mối quan hệ trong nhà khá hài hòa, bạn được nhiều người xung quanh yêu mến. Nay bạn hãy dành thời gian cho gia đình và người yêu nhiều hơn nhé. Con đường tài lộc có hai hành kim tương hòa, nên nhờ đầu óc thông minh, bạn có thể thấy những cơ hội mà người khác không nhìn ra. Ngày này tương đối tốt, tương đối bình ổn, nên có thể khai trương, khởi nghiệp hoặc đi làm ăn xa. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Không ai thương mình bằng mình thương mình cả. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Sống trên đời đừng dựa dẫm vào ai. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Bùn ở dưới chân còn trên đầu là nắng. Tử vi tuổi canh thân,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 từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, tím. Quý nhân phù trợ, thìn, tý Vâng, quý cô bác, anh chị kính mến. Trên đây là tử vi của tuổi thân trong ngày 16 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi cho thấy cục diện Lâm vận Dậu Dậu tự hình nên tâm trạng của Dậu khá tiêu cực trong công việc hay tự làm khổ mình. Bạn cố chấp, không thích người khác xen vào việc của mình, có xu hướng nói năng quá thẳng không kiêng nể. Tuổi này nếu không thay đổi sẽ gặp khó khăn trong sự nghiệp. Bản mệnh trong ngày này lại gặp tỷ kiên chiếu, nên tình cảm anh chị em trong nhà chưa được hàn gắn thực sự, phần lớn là do mỗi người một nơi, nên hiếm có cơ hội đoàn tụ hâm nóng tình cảm. Người độc thân kén chọn nên vẫn ế dài dài. Trong ngày thứ năm này với người tuổi dậu, tài lộc nhờ hai hành kim tương hòa nên túi tiền được ổn định, không có biến động lớn. Nếu cứ chân chính làm ăn thì tiếng vang càng xa, lợi nhuận càng tăng trong thời gian tới đây. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, không nói xấu người khác tâm tự khắc bình an. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa,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 anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 5, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Ngày mới người tuổi Tuất được tam hội chiếu cố, nên công việc bớt vất vả hơn mọi ngày, dù nay là ngày giữa tuần. Người tuổi Tuất rất hợp với làm ăn xa, kinh doanh, bạn nói được làm được, vận may tìm đến càng dễ thành công hơn nhờ xã giao giỏi. Nhờ cục diện thổ sinh kim nên hôm nay, người tuổi tuất được giao lưu với những người xung quanh nhiều hơn. Chuyện tình duyên cũng rất tốt đẹp. Có vẻ cả hai đã cùng nhau đi qua không ít khó khăn, hạnh phúc về sau sẽ bền vững hơn. Thiên quan lâm vận, nên tài lộc còn trì trệ, chưa có bước đột phá. Có thể bạn hay ghen tị khi thấy người khác nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau. Trong cuộc sống này, nên biết đủ và biết phấn đấu từng chút một. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, người với người đều biết sẻ chia thì không có ai buồn khổ. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, làm ác hại người mà cầu bình an thì không thể. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, cuộc đời còn rất dài nên đừng nhìn thấy khó khăn đã vội nản. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, sắp đến lúc hái được quả ngọt giữa muôn vàn trông gai.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 xanh lục, xám. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Vâng, quý cô bác, anh chị kính mến. Trên đây là tử vi của tuổi Tuất trong ngày 16 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Công việc không như ý vì thương quan lâm vận. Tuổi hợi nên cẩn thận trong thi cử và chuyện giấy tờ, nhiều bạn sắp đổi việc. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Cục diện kim sinh thủy khiến tình cảm may mắn. Có người đến vì lợi dụng bạn, mang đến cho bạn sự thiệt thòi và rồi họ sẽ gặp quả báo hôm nay. Người có gia đình bớt vất vả hơn nhiều, con cái có hiếu, thương cha mẹ. Nếu có tiền hợi hãy dành nó để đi du lịch và trải nghiệm nhiều hơn. Hãy cứ để đôi chân của mình dẫn đến nơi bạn muốn, miễn không phải là việc ném tiền qua cửa sổ, thì các chuyến đi trải nghiệm sẽ giúp chúng ta hiểu rõ bản thân hơn. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, con người dễ bị gục ngã trong những lời đường mật. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, khi nhận ra lòng người, bạn cũng đừng vội buồn khổ. Tử vi tuổi kỷ hợi,